Hello xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 các bác nhé Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 dương các bác nhé Thì hôm nay nhà thông minh 17 lại lên một cấu hình karaoke cho một bác khách ở dưới ờ, Đông Sơn Đông Hưng các bác nhé Mô loa hôm nay em sử dụng cho bác ấy là loa TN các bác nhé Cấu hình hôm nay em lên cho bác thì chỉ có 19 triệu thôi Sử dụng loa TN này Một đẩy uh, ờ, 2.8L này Một con vang số BMX này Và một con uh, mic M8 Pro các bác nhé tổng combo này thì em đang lên cho bác ấy là 19 triệu loa 6 triệu này loa tiền 6 triệu này đẩy ở 5 triệu rưỡi này vang số 4 triệu 7 và mic 2 triệu 8 tổng combo hôm nay em lên cho bác khách là 19 triệu thôi nhé và bây giờ thì bên em sẽ lên đường đi phối ghép trực tiếp cho bác xem các bác chờ xem clip thôi nhé và bây giờ thì bên em sẽ chuyển đồ lên xe cho các bác nhé vừa phải và đây, hai đây cạnh cạnh anh đây đủ thời tiết hôm nay chuyển lạnh rồi các bác nhé đường rất là lạnh mưa rồi mưa phùn tôi kể về tôi nhớ người người xưa đâu xa vắng anh đưa tôi qua đường vô dài tay quê gió chiều chiều dịu mang đã trâu tràn ngoài biên

xa sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi gần con sóng khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên lặng vẫn đợi thuyền như bên sẽ quay về ngày em đi để mình anh đức bên nhà thông minh 17 vừa thi công xong rồi các bác nhé và bây giờ thì nhà em đang trên đường trở về tổng combo thì em vừa lên cho bác chủ à, có trị giá là 19 triệu đồng bên nhà thông minh 7 thì là cam kết bán toàn bộ 100% là sản phẩm chính hãng 100% các bác nhé không bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trên thị trường anh em nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh để dưới màn hình ở đây 035 3398 334 tổ 6 phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo